Quỳnh Quỳnh Kiên Giang <laughs> dạ nó có một chuyện là ừ, trưa nay mới nghe tin đó. tin bên uh, ờ, miếng điện họ nhắn là cuối tháng 11 và trong tháng 12 nghĩa là trong một tháng rưỡi á, tức là ờ, từ 20 20 tháng 11 ờ, cho đến thì họ đề nghị mình là trong tháng rưỡi đó là có mặt bên miếng điện càng sớm càng tốt để lo dụ vụ thiện viện ấy yeah. Dạ. và họ cũng muốn ờ, họ muốn nhìn thấy một ờ, các vị từ nghiệp vì đó là một vị thì họ sắp thay đổi cái nhiệm kỳ ờ, giống như mình Việt Nam mình có ban trị sự á thì bên đó cũng có ban trị sự và mấy vị họ sắp uh, thuyên chuyển thuyên chuyển nghĩa là từ đó đi làm việc chỗ khác và chỗ khác đi về những cái đó nên ta báo tin cho mình biết ừ, mình qua shop qua shop để họ giúp mình trước khi họ đi á và họ cũng đề nghị mình à, nên có một nhóm nhóm cư sĩ đi cùng ừ, để cho giống như ban đại diện ra mắt vậy đó mà giờ cấp bách quá đâu biết ai à, trong nước chịu đi còn hải ngoại mình cũng không có ai hết hải ngoại là mình thấy đâu có ai mỹ thì biền biệt mà đâu phải gì đâu phải ngày buổi họ đi được toàn là nói không thì cười cười thế rồi đi còn uh, úc điền biệt châu âu cũng ai hy vọng lớn nhất là những cái việt nam việt nam họ dễ đi nhất việt nam là họ chỉ ờ, thu xếp trong vòng ba hôm là bay được chứ còn mỹ úc âu là, là khó không thấy nào trong mấy hôm mà, bây giờ mình phải lấy lấy vé từ bây giờ à, lấy vé từ bây giờ tức là hẹn nhau ở ờ, tại Manali đi hẹn nhau Manali nha em rồi từ đó đi về Calamai thì Mandalay về mình về Calamai cứ 50 mai 50 mai tính theo Mỹ là 50 mai tính theo châu Á là 70 cây 70 cây số ờ, dạ dạ sư cho con hỏi là lúc đó là khoảng thời gian là khoảng bao nhiêu tháng 12 sư ạ ừ, khổ quá 10 ngày cuối của tháng 11 vào nguyên tháng 12 có nghĩa là tháng rưỡi ừ. à dạ thời gian là một tháng rưỡi dạ. à, có nghĩa là qua càng sớm càng tốt mà bà con đi qua được con đang cần gấp một cái ban đại diện nếu mà bà con thấy không thích thì ít nhất bà con cho mượn cái mặt thôi lại ban gì tạm thời luôn đó để cho ta thấy mình à, có ban có bệ đàng hoàng chứ còn tuyên qua toàn tan à, có người hay người có đến kỳ mà chính họ đề nghị cho mấy mình chính họ đề nghị cho mấy mình và kỳ này qua bên cũng lùm lum chuyện qua đó để ờ, làm ba chuyện thứ nhất là để um, ra mắt cái ban đại diện Calama thứ hai nữa là lo dụng giếng nước giếng lọc nước cái thứ ba đó là trực tiếp làm việc với cái nhóm thầy thợ mới ví dụ mà thiền đường cái mà bà con thấy trên mạng nó là trai trai đường chỗ ăn còn cái thiền đường là chỗ ngồi tu mà trưa nay tôi mới nhận được một lô hình mà nó nhìn kinh hoàng thì mình mình không có nghĩ 12 24 nó to như vậy 24 là ừ, mình không có nghĩ nó lớn như vậy tại mình nghĩ 12 bao nhiêu mà làm biết 24 là mình biết nhưng mà không ngờ khi mà 12 nhân 24 lớn quá lớn chứng là tương lai mà nói là nói trộm vía là tương lai mà có covid đợt hai mà con vẫn thấy vừa tu vừa cách ly được thì nó rộng lắm ừ ừ vừa tôi vừa cách ly nghĩa là bà con ngồi cách nhau hai mét vẫn calama vẫn cung cấp đủ diện tích mà tôi nghĩ không có covid cũng chắc tụi kia cũng phải cách ly tại vì lý do nó là mùng cái mùng á cái mùng thiền á thì mọi người này phải cách này kia hai mét mới đủ chỗ là cái mùng biết nói hiểu không ta cái cái mùng mà nó giống như rắn hổ mang biết biết nó hổ mang không nó nó dạ. đưa lên như nè nó ve yeah, chụp này, lại hả sư ờ nhìn dạ. tức là khi tấm là nó giống như rắn hổ vậy đó mình tóm lại cho rắn là cái nó, nó, nó sập cái một thì, thì nếu mà ngồi mà ngồi thiền mà ngồi mông á là cũng cách phải nhau phải hai mét coi mới được chỉ có những khi ngồi gần có người cái bên họ sột soạt sột soạt ấy có nhiều người ngồi kế bên là cứ cứ đi lục vỏ kiếm chai dầu kiếm xà lông bá rồi kiếm chai nước rồi dặn nắp mở nắp người ngồi kế bên phiền lắm ok tới giờ chưa dạ vừa đúng giờ thưa sư đó dạ rồi hay quá dạ dạ chúng con xin phép được bắt đầu dạ, dạ rồi, thì rồi. dạ vâng thì câu hỏi đầu tiên liên quan đến chữ duyên mình có hai câu yeah. Dạ. hỏi liên quan đến chữ duyên câu hỏi đầu tiên uh chúng con xin phép Dạ thưa sư, câu mọi sự tùy duyên phải hiểu thế nào cho đúng chánh pháp ạ? À? Kính thưa sư. Uhm, chị, cái câu đó rất là nhiều người hiểu lầm và từ đó nó dẫn đến cái chuyện là dùng sai chỗ. Từ cái hiểu lầm đó, nó dẫn đến cái chuyện là dùng sai chỗ. Tùy duyên ở đây có nghĩa là như thế này. cái đáng ngại nhất là chúng ta sống theo lối mòn anh kể không sống theo lối mòn ví dụ như là ừ, phải như vậy phải như vậy dạ, thì tôi mới mới, mới vừa lòng còn không được như vậy thì tôi không vừa lòng hoặc là không được như vậy thì tôi sẽ không hành động thì cái đó người đó là mới nên mà cái quan trọng nhất là, là đời sống và hành động của người phật tử tăng ni rồi nói chung gọi chung là phật tử ừ, con phật thì cái quan trọng nhất là mình nhắm đến cái cứu cánh và đường cái thứ hai là cái đường hướng cứu cánh nghĩa là mình nhắm tới gì khổ mà đường hướng là, là con đường có chánh đạo à, cứu cánh và đường hướng còn trên cái con đường đó mà nó có bao nhiêu những cái mà uh, chuyện bất trắc thì mình cứ theo đó mà giải quyết à, cứ theo đó mình giải quyết đó gọi là tùy duyên chứ không phải tùy duyên cái mình muốn làm gì mình làm rồi mình nói tại vì tôi tùy duyên được nha là tùy duyên nghĩa là lúc nào người phật tử trong đời sống và hành động phải có cứu cánh phải có cứu cứu cánh để hướng đến phải có đường hướng để mà đi đây nhớ và trong cái lúc mà nhắm đến cứu cánh trong lúc mà đặt bước trên đường hành trì đó thì mình phải biết coi giảng à biết coi giảng ví dụ như lẽ ra cái chương trình hồi đầu mình tính đó, là mình đi 18 người cái nhóm mình tu 18 người và sẽ uh, che liều bạc ví dụ như vậy che liều bạc chỗ ăn chỗ ở như vậy đó nhưng mà giờ cuối kỹ số nó phải 18 mà nó ít hơn 18 hoặc là nó nhiều hơn 18 mình cũng ok đấy gọi là tùy duyên à, rồi hồi đầu mình tính là nấu cơm à, làm bánh mì giờ cuối thì chỉ còn bị gói mình cũng ok đấy. hồi đầu mình tính là uống nước uh, chai nước suối nhưng mà giờ cuối thì phải lấy nước bên đường để mà lọc uống một cách giải chiến cũng ok nhưng mà có bài đọc nhất là gì cái đích đến mình là gì và cái hành trình của mình cái đường hướng nó ra sao mình vẫn giữ nguyên tùy duyên nhưng mà bất biến đó thì trường hợp đó được gọi là tùy duyên hiểu đúng cái tên là Phật giáo còn mình mình mình lạm dụng với tùy duyên ờ, mình ờ, mình đi chùa mà mình về cuối là cái cái cái cứu cái cứu cái ý nghĩa cái cứu cánh đó. mình không giữ nguyên cái tinh thần của đường hướng mà không giữ nguyên là mình đấu thừa đó tự nhiên kinh có nói tùy duyên cái đó sai lúc nào cũng phải nhớ cứu cánh và đường hướng phải kiên định nhớ nha cứu cánh đường hướng phải kiên định còn những cái xoay sở trên đường đó thì mình phải tùy hoàn cảnh mà mà tính thì cái đó được gọi là tùy duyên mà đúng pháp tùy duyên một cách đúng pháp hiểu không tức là cô dạ, phải dạ. bảo đảm cô phải bảo đảm là cái cứu cánh và đường hướng cô nó đúng như mà đã vạch còn bao nhiêu cái mà thay đổi ngoài ra đó, những cái thay đổi ngoài ra đó gọi là tùy duyên linh động right. flexible right. So. Yeah dạ chúng con tri ân sư dạ câu hỏi tiếp theo cũng ờ, liên quan đến chữ duyên dạ kính thưa sư toàn bộ vũ trụ này theo Phật giáo chỉ gói gọn trong một chữ duyên đối với chúng sanh hữu tình thì con có thể hiểu theo lý duyên khởi còn đối với sự tồn tại của những vật vô tri vô giác như mặt trời mặt trăng sao cát đất gió nước núi sông vân vân thì hiểu theo duyên như thế nào ạ à? nó có theo ừ. bốn ừ. điều kiện tạo sinh sắc pháp như tiền nghiệp tâm thức nhiệt lượng dưỡng tố không kính sư giải đáp cho con kính tri ân sư ok đó đúng đúng chuyện thứ nhất là tất cả những gì mà nó nằm ngoài chúng sinh ý nhớ nha tất cả những gì nằm ngoài chúng sinh ấy, thì chỉ có một thứ thôi đó là sắc pháp bởi vì sắc pháp nó có sắc pháp trong và sắc pháp ngoài chúng sinh nha còn cái danh pháp là, tức là tâm thức thì bắt buộc là bắt buộc là phải ở chúng sinh rồi nhưng mà ngoài chúng sinh là chỉ có một thứ thôi ngoài chúng sinh là chỉ có một thứ đó là ngoài chúng sinh là chỉ có một thứ thôi đó là sắc pháp ừ. sắc pháp có trong thì có ngoài chúng sinh đúng chưa rồi. cái đồ đồ dựng nó bị có vấn đề đây đấy sắc pháp chỉ có ngoài chúng sinh thôi đó sắc pháp nó có hai trường hợp trong và ngoài chúng sinh nói như vậy có nghĩa là ngoài chúng sinh chỉ có sắc pháp và hỏi nói theo do lý duyên khởi thì sao thì mình cứ nhớ thế này không có tâm nào mà không có cảnh thì dầu cho cái vật đó nó nằm ngoài chúng sinh thì ít nhất nó cũng là cảnh cho tâm biết nó hiểu không? có nghĩa là nó vẫn liên hệ với chúng sinh hiểu không tức là nếu nó không là chúng sinh nó không thuộc về chúng sinh ít ra nó cũng là cái đối tượng để cho chúng sinh nhận biết đúng không rồi đó là dạ chuyện vâng. nhất chuyện thứ hai chuyện thứ hai hãy nói tới, tới vô minh chuyên hành thành kiến thức mình thấy vô minh đó, là nó phải dựa lên cái gì dựa lên tâm chúng sinh mà tâm chúng sinh thì phải có cảnh mà đã nói cảnh thì phải có cảnh trong rồi cảnh ngoài thấy chưa có liên hệ chứ ừ, rồi vô minh duyên nha hành đó nghiệp thiện ác cũng như vậy chúng sanh tạo nghiệp thiện ác là dựa vào đâu cũng dựa vào trong và ngoài bản thân mình đúng không rồi hành duyên thức tức duyên danh sách, danh sách duyên lục nhập thì cái lục nhập đó đó nó lại cũng là một lần nữa nhắc đến cái mối quan hệ trong và ngoài chúng sinh mà đã nói trong và ngoài thì có nghĩa là mình phải bao gồm luôn cả những thứ vô tri không thụ và chúng sinh chưa rồi còn nữa cái điều kiện để tạo ra sắc pháp thì không bao giờ mình nằm ngoài bốn cái kia bốn cái bằng nghiệp à, tiền nghiệp à, tâm thức môi môi trường thiên nhiên và cái chất dưỡng tốt thì đây là bốn cái điều kiện gọi là bắt buộc để tạo ra sắc pháp à, tùy chỗ mà điều kiện là gì thì cho nên dù mặt trăng mặt trời đi nữa thì ít nhất cái nó cũng thuộc về cái thứ ba à, đó là do cái điều kiện thiên nhiên cái này để cho các nhà gọi là vật lý họ giải thích cho mình nghe mà đó là chưa kể trường hợp đặc biệt theo trong kinh nói có rất nhiều thứ nghe cho kỹ chỗ này có rất nhiều thứ vũ trụ thoạt nhìn ta nghĩ nó không thuộc về chúng sinh ta không ngờ rằng nó có mặt do cái duy nghiệp của chúng sinh chị nói nghe hiểu không thí dụ như ờ, mình thấy ờ, ở trong thiên nhiên ấy, do duy nghiệp chúng sinh thì trong trong trường bộ kinh nha mở cho tôi cái bài kinh khởi thế nhân bổn khởi thế nhân bổn trong trường bộ kinh Đức Phật ngày dạy rằng cái do duyên nghiệp chúng sinh mà những cái thứ thực phẩm ấy um, ngon dở bổ dưỡng hay độc hại nó nó nằm ở trong cây là rau trái củ quả đó à, nó tùy nghiệp chúng sinh mình mà cái này có hoặc là cái này mất nó mất hoặc là nó xuất hiện thì cũng do cái duyên nghiệp với chúng sinh nhớ nha rau trái củ quả nhớ cái đó nó ra kết quả do cái nghiệp sinh nó khiến nó khiến cho những cái thứ thức ăn ngon mất dần mà những thứ mà độc hại hoặc là cay đắng chua chát nó xuất hiện nhiều đó là một có trong thể đi có đi bộ nói như vậy chết tôi rồi bây giờ tôi biết làm sao đây mà chứ đây đó, nhớ cái đó là một rồi ở trong tăng chi bộ kinh mà phần bốn pháp nhớ nha cái phần này cũng có dạy một chỗ người nói rằng cái chuyện mà nắng mưa bão tố lũ lụt đôi lúc nó do nó chỉ là hiện tượng thiên nhiên đôi lúc nó do ý muốn của những cái loài phi nhân những vị ờ, thiên nhân mà trưởng quản đôi lúc nó do cái duyên nghiệp thiện ác của chúng sinh mà nó khiến cho mưa thuận gió hòa hay là thiên tai bão lục thiên trời đất trái tính trái nét nhớ như vậy thì nó nhiều lý do lắm nhớ cái đó có cho nên tuy mình nói là ừ, có những thứ sáng pháp bên ngoài chúng sinh như vậy thì trong duyên khởi nó là sao thì mình nói thứ là đã nó sắc pháp thì nó là nó có mặt trong trời đất mà hãy có mặt trong trời đất này thì một là nó thuộc về chúng sinh hai nữa là nó nằm ngoài chúng sinh mà dầu nó nằm ngoài chúng sinh thì nó vẫn là cái đối tượng để cho sáu căn nhận biết đó là chuyện thứ nhất cho nên không thể nói là nó không liên hệ nó không thuộc về nhưng mà nó vẫn có liên hệ rồi rồi cái tiếp theo nữa là đã là sắc pháp thì bắt buộc nó phải có nhân sinh vì vạn pháp do duyên sinh vạn pháp do duyên diệt nha ok à, không hiểu thì hỏi thêm còn riêng cái người giải thích thì tôi nghĩ nói cái đó thôi chứ nếu nói thêm nó một kiếp chưa đủ nữa dạ, chúng con chị anh sư dạ chúng con có hai vị có hai vị gửi vào câu hỏi liên quan đến động lực đó sư dạ con xin ừ. phép được nêu hai câu hỏi này dạ, ừ. câu hỏi thứ nhất Dạ, xin sư giảng về ba loại động lực trong bảy động lực cho ba loại quả khác thời gian, hiện tại, kiếp kế tiếp và từ kiếp thứ ba trở đi. Bảy động lực này có phải là cùng một loại tâm không? Khi động lực thứ nhất đã trổ quả thì sáu động lực còn lại có trổ quả nữa không? Đó là câu thứ nhất đó sư. Dạ, con có thể ờ, đọc tiếp câu thứ hai luôn không sư? Kể đọc luôn đi. Dạ, thưa sư câu thứ hai Xin sư giải thích rõ hơn về bảy sát na tâm động lực phân theo thời gian cho quả. Tại sao động lực số 1 lại cho quả trong đời, động lực thứ bảy là kiếp tiếp theo, nhưng động lực từ 2 đến 6 lại là kiếp thứ ba trở đi. Dạ hết. Ok. Ừ, cái người này tôi không có biết rồi cái người nào hỏi này bằng cái tâm thiện là tâm ác. Tâm thiện nghĩa là không biết rồi tìm hiểu gọi là tâm bất thiện là hỏi để mà mà là mà khoe cho người ta biết là mình biết của mình mất thời giờ không? tôi vẫn ờ, vẫn không thể im lặng tôi cho nó vắn tắt thôi đây là lớp cho đại chúng mà câu hỏi này nó hơi mang tính chuyên môn ừ, nó hơi mang tính chuyên môn nên viết cái tin nhắn hỏi riêng chứ còn trong lớp đại chúng tôi nghĩ rằng ừ, người nghe hiểu được này cũng khùng luôn á nhưng tôi cố gắng như thế này theo ở trong giáo lý là thì đàm ý, thì một cái tâm thiện tâm ác nó sẽ khi mà xuất hiện sẽ nó sẽ cho ra một nó nó cho ra hai thứ quả báo đó là quả bình sinh và quả tục sinh quả tục sinh có nghĩa là cái tâm đầu thai cho kiếp sau à, cứ mỗi một cái tâm thiện tâm ác xuất hiện nó cho ra ít nhất hai quả phải ít nhất mà luôn luôn là hai quả quả bình sinh và tục sinh thì quả tục sinh là cái quả đi đầu thai kiếp sau à. thì như bây giờ các vị đang đi trên đường quý vị gặp cần cọc rác thì quý vị cúi xuống quý vị lầm quý vị nhặt bỏ thùng rác thì ngay cái lúc đó quý vị đã tạo ra một cái tâm đầu tha cho kiếp sau rồi đó cái sao thành ra là sao ta sẽ sinh về cái chỗ nào sạch sẽ à, văn minh vì mình có cái lòng mà ừ. nhưng mà đó cái, cái tâm nó chỉ đủ đường về cõi đó thôi không à, còn cái chuyện mà mình về cõi đó mà mình đẹp xấu khỏe bệnh giàu nghèo thì đó là chuyện khác mà phải nhờ vô số nghiệp khác nhưng ít nhất thì khi mà mình có cái lòng giữ vệ sinh cho công cộng cho quần chúng cho đám đông thì ít nhất mình đang, đang gieo cái nghiệp tái sinh về chỗ chỗ sạch ở không? rồi cho nên mỗi nghiệp thiện ác như vậy là nó hoặc là mình đang đi mà mình xả rác liền cái là mình đang gieo cái nghiệp để mà về cái chỗ dơ mình ở rồi có những người sinh ra là ở chỗ dơ cho nó suốt đời có những người sinh ra được ở chỗ sạch đến suốt đời không rồi đó tự nhiên ví dụ dễ hiểu thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp nghiệp tái sinh mà đồng thời nó còn cái nghiệp bình sinh nữa là sao nghiệp tái sinh là cái cái nghiệp thiện ác đó là tạo ra cái tâm đồng thai nó về một cõi nào đó tương ứng còn nghiệp bình sinh đó, có nghĩa là uh, sáu căn của mình đời sau nó thường ừ, sau khi đầu thai rồi đó thì sáu căn mình thường ừ, biết được sáu trần như ý hay là bất toại Đấy, ví dụ như do cái nghiệp lành nào đó thì sanh được làm người người ờ, Việt Nam này. được làm người là phải do nghiệp làm rồi à, thì đó là nghiệp nghiệp nghĩa là nghiệp tái sinh nhưng mà nghiệp bình sinh là sao có nghĩa là tôi nhờ phước thì được làm người nhưng mà do cái nghiệp khác nữa à, cái, cái, cái, cái, cái nghiệp lành đó, nào đó đã tạo ra quả tái sinh nhưng còn nhưng mà cái nghiệp quả bình sinh này thì chưa chắc quả bình sinh thì có thể do một cái nghiệp khác nữa nó cho tôi về Việt Nam rồi tôi ở cậu lắm ở à, chợ cầu múa ở thị nghè với hại gì vậy hoặc là ừ, cũng cùng là người Việt Nam nhưng mà tôi ở Đà Lạt tôi ở Bảo Lộc à, tôi ở Sapa ở Banner Hill Đà Nẵng ở chỗ sạch đẹp không ừ. cho nên nói gọn là nghiệp có hai đó là nghiệp bình sinh và tài sinh còn nói rộng ấy thì nghiệp nó có nhiều trường hợp cho quả đó là nghiệp cho quả ngay đời này ừ, để tôi nói vắn tắt bởi đây là bài giảng cho đại chúng có nhiều người một tâm chúng biết gì hết nên tôi nói vắn tắt thôi nghiệp thì ác có nghiệp nó cho quả ngay đời này nhãn tiền rồi có cái nghiệp mà nó cho quả ngay cái đời kiếp cái kiếp thứ hai kiếp sau kiếp này rồi có những cái nghiệp nó cho quả từ cái đời thứ hai trở đi nhớ cái đó rồi rồi, rồi cái câu hỏi cái, cái câu hỏi thứ ba là tại sao trong tâm trong mấy tâm động lực uh, sát na có những cũng đẩy sát na động lực có cái thì cho quả đời này cho quả cái cho quả đời sau cái cho quả đời sau nữa là bởi vì cái tùy vào sức mạnh yếu lúc mà nó mới xuất hiện thì cái sức mạnh nó không giống như cái cái lúc mà ở giây phút cuối mà cái lúc đầu lúc cuối thì sức mạnh nó không giống như ở năm cái giữa đây là lý do vì đâu nhưng mà tâm động lực bảy tâm động lực nó cho cái quả vào ba thời điểm gần nhất rồi xong tiếp theo còn cái câu cuối cùng là trong, trong trường hợp mà nó cho quả như vậy đó là những cái mà mà không được nhắc đến thì có mất không không mất ừ. không mất như nãy tôi nói có những cái nghiệp thiện ác à, không phải có những mà luôn tất cả nghiệp thiện ác nó đều cho ra hai thứ quả đó là quả tái sinh và quả bình sinh có những cái nó đủ mạnh để nó tạo ra quả tái sinh còn có những cái mà nó không có điều kiện để nó tạo ra quả tái sinh thì nó trở thành ra là quả bình sinh đấy ví dụ như um, cái tế thì là lẽ ra là tôi bây giờ hiện giờ tôi đang tạo một một trăm nghiệp đó có nghiệp thiện nghiệp ác đủ thứ hết và tất cả những nghiệp đó cái sức mạnh của nó thí dụ tôi, tôi đang nói ví dụ có những người ngu như bò nghe mà chịu nghe kỹ đã đầu thì ngu rồi mà nghe lỗ tai thì biết nữa tức là tôi ví dụ một trăm nghiệp đó nó, nó do cái sức mạnh như thế nào đó mà nó cùng cho quả kiếp kế này nè cho hết thì bây giờ kiếp kế là tôi chỉ, chỉ cần cái một trăm đầu thai đủ rồi nhưng mà tất cả những nghiệp kia nó nó phải cho quả kiếp sau hết hỏi tại sao vì cái tỷ sức mạnh của nó chứ như mình ném banh mình cầm đem cái bóng mình ném thì có những có, có lúc thì nó đi tới 70 mét có lúc nó đi 71 có lúc nó đi 69 có lúc nó bị 52 mét thì có 100 nghiệp ví dụ như có 100 nghiệp mình phải cho quả kiếp sau mà bây giờ kiếp sau tôi chỉ cần có một nghiệp thai nghiệp đầu thai thôi thì tôi có làm sao thì cái nghiệp nào mạnh nhất nó trở thành nghiệp đầu thai mà mấy mà cái này nói ra nó mênh mông lắm tức là nếu mà tuổi cõi người đó thì 100 cái nghiệp kia đó, nó sẽ tùy tùy trường hợp mà nó cho quả còn nếu mà tôi sanh về cõi trời á, thì có rất nhiều nghiệp rất nhiều cái ở trong trăm đó nó trở thành vô hiệu nó không có điều kiện để nó trổ còn nếu tôi về phạm thiên đó là coi như nó mất gần hết nó mất 99,9 phần trăm luôn nếu tôi về phạm thiên còn nếu tôi về cõi gì cõi dục thiên á, thì nó cũng cũng có được vài chục mà nếu tôi trở về cõi người á, thì có thể 100 hoặc là non trăm ừ. cho quả cho hết có em tôi sinh ra tôi giàu tôi đẹp nhưng tôi hay bệnh ừ. à, giàu đẹp hay bệnh và tai tiếng nhiều lắm bị kẻ ừ. này thù người kia ghét tùm lum nhưng có cái tôi rất là thông minh đó thì mấy đó phải ngẫu nhiên mà nó là do 100 nghiệp tiền kiếp cùng lúc nó trộn thì cái nào mà nó cho nghiệp đầu đầu thai là nó cho nó cho nghiệp bình nghiệp tái sinh ấy, cái nào mà nó không trong nghiệp lý sinh thì nó trở thành quả bình sinh hết quả bình sinh thì nó có nhiều nhiều loại có cái thì nó hiển hiện cho tôi thấy người khác nhìn thấy thì thấy tôi bệnh tôi đẹp tôi giàu tôi ngu tôi khôn nhưng mà nó có những cái nghiệp ẩn có học đạo mới biết ví dụ như có những người cả đời đời sống ngoài nhìn nó bình thường mà biết có cái gì cũng cứ lo hoài nó à. cứ lo lo hoặc nó cứ bực bực bực nó phiền phiền gì cơ thể thì vẫn có bệnh nhưng mà nó cứ ngứa ngáy nó cứ rây sức nó khó ở nó cứ ngặt mình ừ. Ừ. đó cũng là cái nghiệp của còn có những người thì thấy họ quay phim chụp hình họ bình thường vậy hết nhưng mà do cái nghiệp nó tác động thì họ cứ vui vui hoài có những buổi sáng tôi thức dậy tôi vui vui mà tôi biết chuyện gì người thì nó khỏe mạnh nó vui ờ, biết nó khỏe nó, nó, nó thoải mái lắm mà cái tâm thì nó vui vui đó là lúc quả làm nó trổ còn có những bữa quả xấu mà nó trổ mở hình thức nhẹ nhất ấy lại không có gì cụ thể điển hình đúng nhưng mà cái lúc đó mình cứ nghe người nó cứ râm rê nó nhức nhức bác sĩ thì nó mình có bệnh mình ok ok các vị hiểu nãy giờ tôi đã tranh thủ tôi gom hết mọi vấn đề tôi nói thiệt lời gọn là ngắn mình mà nếu mà không hiểu thì, thì, thì, thôi uống thuốc chuyển kiếp chứ còn giờ mấy cái chuyện đó mình nói cho nó thì biết kiếm ta ok để tôi giới thiệu với vị số loại thuốc mà tự xử okay. hỏi tiếp dạ yeah, con tri ân sư Dạ, câu hỏi tiếp theo thưa sư. Dạ, kính thưa sư, con có câu hỏi về 84.000 pháp môn. Vấn đề này ừ. tuy đã rất cũ nhưng kỳ thực rất đáng để soi vì có ừ. các cách hiểu như sau. Cách thứ nhất là do sai về dịch thuật là pháp ờ. quẩn uẩn 84.000 pháp môn được chứa trong tạng kinh 21.000, tạng luật 24.000, tạng vi diệu ừ. pháp 42.000. Và điều này cũng có bài phân tích rằng cộng tất cả các các bài kinh các bài trong kinh, luật và vi diệu pháp cũng không thể có con số 84.000. Thứ hai là kiểu hiểu khác thì mù mờ mà phần đông Phật tử Việt Nam tin rằng niệm Phật A Di Đà chính là một. Dạ, ừ. kính thưa sư giải thích. Ừ, ok, rồi. Dạ. À, ờ, có hai chỗ, ừ, có hai chỗ ừ, cho mình biết cái cách tính pháp quận cách cái chỗ thứ nhất á, đó là cái quyển sách à, mỏng thôi cái quyển gọi là sách hâm á, săn gá của một vị tác giả người tích lan nhớ nha mà tôi nghĩ trong rung là có nhiều người à, chắc tôi đọc chữ là chữ viết viết ra được còn ai biết là đi chết sách là hâm á là chánh pháp sách là hâm á săn gá săn gá há chứ không phải là săn gá săn gá là tăng cái này săn gá há sập đâm á săn giờ trong google có trong đó có cho anh biết cái cách tính sao nó ra tám bốn này cái tài liệu thứ hai đó, đó là chú giải tiểu bộ kinh cái phần gọi là trưởng lão tăng kệ và cũng tiểu bộ kinh mà cái phần mà gọi là apadana một cái là therakatha một cái là apadana cả hai đều là tiểu bộ mà cái mục mà gọi là tiểu sử ngã nan á, thì trong đó ngã nan ngài có nói thế này ta đã được học từ thế tôn 82.000 pháp quẩn và học ở các thầy bạn ở còn lại thì 2.000 nữa là tổng cộng 84.000 ngày trong chú giải bây giờ thích tính sao mà ra 84 vậy không thì cái này bắt buộc vì phải biết hai chuyện này mới nói với nhau được thứ nhất cái vị phải biết tiếng bali cách tính cách tính đó, nó có liên hệ đến văn phạm bali nữa à, thứ hai là phải cứng giáo lý tức là cái mấy cái vấn đề giáo lý ví dụ như tất cả hóc thiện thì được kể là một không tri túc là một đây, bộ pháp mộng quá pháp quẩn tức là một vấn đề giáo lý được kể là pháp quẩn là là hoặc là từng vế từng mệnh đề của pháp thoại cũng được kể là một pháp quẩn nhá tùy cách kể thì tùy thích thôi thì bây giờ nó đã có bản dịch tiếng Anh rồi không? thì bà con còn nếu mà con cả hai cái thì bà con thì một tịch bản tiếng Bali cũng không biết mà giáo lý cũng biết thì tôi giảng tới Tết cũng không hiểu gì mà không tôi nói dốt đặt đi cầu cái dồ xé từ ba có thấy có cái chữ phóng xạ rồi đi hỏi tùm lum thì không ai thích thì mình hiểu hết trơn hoặc là cái chữ pro mới học lớp 2 lớp 3 mà cái chữ, chữ proton proton rồi kêu người ta giải thích bà cố người ta giải thích cũng nổi nữa ok rồi cho nên tôi tôi mắt chưa biết ở đâu mà nó ra cái tám bốn ngàn và cái cách tính địa chỉ là như vậy đó nha rồi dạ, còn cái vụ bạn còn nữa còn vụ niệm a di đà ừ, thì tôi không có ý kiến tôi chỉ nói rằng cái pháp môn tu tập bản thân pháp môn bản thân cái pháp môn nó cũng là một cái cái đường hướng tu tập nó cũng một pháp môn một vấn đề giáo lý cũng là pháp môn tôi chỉ nói tới đó thôi còn cái chuyện mà nói rằng nó là, là niệm bây giờ cũng là pháp môn thì tôi không ý kiến chẳng hạn như tôi bây giờ tôi nói là mình ăn osawa cũng là pháp môn thì tùy không? yoga cũng là pháp môn khí công là pháp môn thể dục thẩm mỹ cũng là pháp môn thì tôi thích nhưng mà đừng có ờ, đừng có ẩu tả ông ừ, tả khi mà mình tùy tiện sử dụng những cái chữ pháp môn trong mọi tình huống tôi chỉ nói như vậy thôi bởi vì muốn nói gì nó phải có coi kinh điển tam tạng đàng hoàng chứ còn mình không thể là mình dựa theo một cuốn sách tiếng Việt Nam một, bọn thầy bà sư cô tăng ni nào đó mà mình bái là sư phụ rồi họ phán sao mình tin vậy thì cả đời mình lấy nó làm thứ gọi là cẩm nang tu học là kim vàng thứ ngọc thì tôi đề nghị cái đó không nên bởi vì sao vì tôi đang nhắc câu cuối cùng cái miệng của mình mình ăn ấy mình muốn bỏ vào mồm mình cũng phải tính toán cái đó nó có hại hay không nó có làm cho cao máu tiểu đường có hại tim mạch bao tử thận gan lá lách phổi hay không thì tại sao mà cái mình đưa vô miệng mình cẩn thận tại sao cái mình đưa vô đầu mình mình lại, lại ẩu ai nói mình cũng nghe miễn là xuôi tay thì cái đó thì tôi chỉ nhắc như đó thôi nha tại sao mình bỏ vô mồm mình á, thì mình lại cẩn thận không mà tại sao mà mình nhét vô đầu của mình á, thì mình lại coi thường tức là mình thấy xuôi tay là mình đút vô mình ừ mình gặt ok ok xong rồi dạ chúng con tri ân sư dạ thưa sư câu hỏi tiếp theo dạ kính thưa sư những hành động suy nghĩ bất thiện trong giấc chiêm bao có tạo nhân quả gì không kính tri ân sư ok ừ, ờ, ở trong ờ, thì đàm thì nói rằng là ừ, giấc chiêm bao không có tạo ra nghiệp ừ. trong giấc chiêm bao nó không có tạo nghiệp thì trong đó ghi vậy tôi chỉ trả lời vậy thôi nha tôi kiến nha trong kinh ghi như vậy là ghi rằng những cái mà, mà buồn vui những suy nghĩ này nọ trong chất kim bao nó không có gây nghiệp nó không có gây nghiệp ví dụ như mình nằm chiêm bao mình thấy mình sắc xanh hay gì đó thì cái đó trong đi làm gọi cái đó là cái đó là nghiệp thụ động ừ, cái đó là nghiệp thụ động thì nó không cho quả chỉ vậy thôi dạ dạ cảm tri ân sư dạ thưa sư câu hỏi kế tiếp dạ con bạch sư con xin được hỏi một phàm phu có chánh kiến khi mất đi tục sanh qua kiếp khác thì chánh kiến trong kiếp quá khứ của vị đó có bị mất đi không lỡ kiếp sau sinh vào một gia đình tà kiến thì phải làm sao thưa sư các vị à, biết ừ, cái này quyển này tôi không biết có tiếng việt hay không nha tôi không biết nhưng mà tôi có đọc tiếng Bali này là cái vị tìm Google có một ngàn phần trăm có nó quyển nó gọi là út Uttama Purisa Dipani Uttama mm. Uttama hai chữ T đó. Uttama Purisa Dipani tức là cẩm nang thượng nhân cẩm nang do giáo bất thượng nhân thì trong đó ngài Lady Sedon ngài nói về cái gọi là cái lý tưởng Phật đạo Phật đạo đây nghĩa rộng chứ như bên Bắc truyền Phật đạo là chỉ có một bên đây Bắc Phật đạo là mình cầu quả thinh văn cũng là phật đạo cầu quả độc giác cũng là phật đạo cầu quả vô thượng chánh đẳng giác cũng là phật đạo nói chung là cầu quả giải thoát là phật đạo thì rồi đó ngài có nói câu thế này ngài có nói rằng đó là trong mỗi kiếp sống như vậy cái cơ hội được mang thân người đó là, là, là hiếm mà được gặp chánh pháp là lại hiếm nữa có nghĩa là hai cái hiếm này mà nó cùng lúc mà nó gặp nhau ở một thân thân người đó là cần hiếm thứ hai nữa là mỗi một kiếp sống như vậy mình có làm phước mình có quân tập bao nhiêu đi nữa thì nó chỉ là một cái chủng tử một cái hạt giống nhỏ xíu à. và cái lòng linh hồn nó giống như một cái trại cầu tuyết vậy nó càng lăn rồi nó càng lớn mà khi nó lăn như vậy nó cuốn cho nó nào là rác rến giấy dụng bao bì chạy lọ không thì cái hạt bồ đề nó nhỏ xíu à mà nó cứ lăn hoài như vậy chừng nào gặp Phật ra đời thì nhìn cái trái cầu của mình nó to như cái núi vậy đó nhưng mà với phần Phật nhãn thì nhìn xuyên ngài thấy phải ờ à, cái đứa là nó có cái hạt bồ đề thì ngài mới là thuyết pháp cho mình nghe là để để nuôi dưỡng cái hạt bồ đề đó cho mình chứng đạo ừ. còn ngài nhìn vô cái khối cái khối cầu tuyết của mình mình đường kính tám chục cây số mà ngài nhìn xuyên mà không thấy có cái hộp nào hết là thôi Phật lực Phật lực thì vô biên Phật trí vô cùng Phật tâm vô lượng không thể độ người vô duyên chỉ một chữ vô duyên là nó chấp hết ừ, chấp hết nó chấp hết là bao vô lượng vô biên vô tận vô, lượng gì nó giải hết chỉ còn vô duyên là không còn không có ai mà độ được mình hết nhớ nha cho nên mỗi kiếp sống như vậy mình nói mình chứng kiến thì chỉ gieo cái chủng tử như nãy tôi nói gieo chủng tử mai này mình gặp được thánh hiền chư phật không để các vị nhìn thấy cái đó các vị mới khai thị khai ngộ cho khai thị khai ngộ khai căn không còn mình nếu không gặp ý, không gặp ấy thì cái hạt giống nó theo thời gian nó cũng lớn dần nó lớn đến một mức nào đó mà không cần ai khai thị hết tự nó bung ra nó mọc cái bộ đề từ ở trong cái trái cầu tuyết đó, là lúc mình thành thật độc giác không thành độc giác ở trên không thầy dưới không tròn à, mà cái đó rất là lâu vậy trong kinh mới có câu là nếu trẻ chẳng gặp phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành là như vậy đó ừ nhưng mà nó lâu hoài trong kinh lắm bên trong kinh nói luôn. nếu mà không được thầy khai thị khai căn không thì tự mình mà tìm đạo đó thì phải mất tối thiểu là hai a tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp mới có thể tự ngộ kinh có nói như vậy mà ở đây ai có đọc thì biết nha kinh có nói nó có nói như vậy nếu không có thầy khai ngộ đó giống như ngày sa phát mà ngày không có ngày a sĩ chí đó không mà tự mình tìm ra con đường ờ, mà giải thoát ờ, thì phải mất tối thiểu là hai a tăng kỳ cộng với con số lẻ là 100.000 đại kiếp của trái đất thì mới nghĩ ra cái con đường tự ngộ tối thiểu đúng không mà cái người đó, đó tuy mất hai tăng kỳ nhưng mà người đó khi mình tự ngộ rồi không có khả năng độ sinh nhớ nhé cho nên ờ, thì tôi trả lời câu hỏi là có nghĩa là chúng tự chánh kiến nó vẫn còn đó nhưng mà kiếp sau sinh ra thì đã nói rồi cái trái cầu tuyết nó càng lăn này nó càng lớn cuốn rồi đó bao nhiêu thứ dị kiến tà kiến vọng kiến điên đảo kiến thì danh kiến mà nó chỉ là một cái hộp nhỏ xíu đó thôi thì dĩ nhiên mình sinh ra mình ở chỗ nào thường gặp ai công việc gì à, đầu óc thường suy tư cái gì bốn cái này nha ở đâu thường gặp ai công việc thường nhật là gì cái đầu mà thường nghĩ về cái gì thì bốn cái này nè nó có hỗ trợ cho cái chủng tử chánh kiến và tà kiến của mình nó có phần thôi chứ không chắc lắm có phần thôi có phần hỗ trợ không? trừ ra mình có nguyện lớn trừ ra mình có nguyện lớn thì tôi đề nghị là mình có nguyện mấy cái điều sau đây một là đời đời sinh ra có được thánh hiền con xin gặp thứ hai đời đời sinh ra sinh con có tánh cẩn trọng cái gì con không rõ thì con chịu khó tìm hiểu chứ con đừng có phan ẩu đừng có yes hay no một cách bừa bãi không cái điều thứ ba là, là giàu nghèo sang hèn con không kiểm soát được nhưng mà con chỉ mong một khi con cần làm phước là cũng có điều kiện bản thân con có thể sống nghèo xuống khổ như chó như heo được nhưng mà khi mà con cần làm phước thì xin cho con có điều kiện như vậy cái thứ nhất đời là xin gặp tánh hiền thứ hai là sinh ra sinh ra trong cái đầu óc tỉnh táo và cẩn trọng thứ ba là luôn luôn có điều kiện để tạo công đức nó và cái thứ tư nữa đó là, là, là, là xin cho con à, có cơ hội tác chứng thiền định dễ dàng lý dục á những cái lý dục bởi vì cái con đường luân hồi mà nhanh nhất ngắn nhất an toàn nhất thì chỉ có một thôi đó là của mấy ông nội đắc thiền mình trả đắc nhưng trở về phạm thiên hoặc là trả đắc xem trả có thành thông chỉ nhớ đến cái trước thì đã chứ còn mà người hưởng dục đó mà lưng hầu nó thì giàu mà bố thí bằng trời đi nữa mà hưởng dục thì cái chuyện đọa đó coi như cảm giác không trên đời thì cái dòng lưng hồi chỉ có mấy cha đắc thiền nó thì nó khá khá chút nhớ đó phải có nguyện phải có nguyện chứ còn không thì rất là khó ok xong rồi dạ chúng con tri ân sư dạ thưa sư câu hỏi tiếp theo dạ con kính thưa sư con nghe sư giảng về một đại kiếp là thời gian đủ bốn giai đoạn thành chủ hoại không của một quả đất và thời gian thọ ký của ngài Sariputta do Phật Anomadasi là một a tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Vậy có phải đó là thời gian của một lý thừa 140 cộng 100 ngàn kiếp quả đất liên tục liên tiếp tồn tại hay không? dạ đúng nó đúng vậy đúng đúng như vậy có nghĩa là dạ một vâng. a một, một phân kỳ đây nó là con số ừ. bởi vì a phân kỳ nó có hai nghĩa nó, nó là một đơn vị thời gian mà cũng có chỗ nó mình phải hiểu nó là một con số thí dụ như cái chữ năm chữ năm trong tiếng Việt Nam mình nó có hai nghĩa một là đơn vị thời gian 12 tháng 365 ngày chữ năm á là year nhưng mà chữ năm nó còn nghĩa là là là một con số đó là number five hiểu không ta thế nhưng người ta nói 5 năm 5 năm thì mình phải hiểu chữ năm chữ năm trước đó là con số mà năm sao nó có nghĩa là đơn vị thời gian hiểu không dạ vâng chữ a tăng kỳ chữ a tăng kỳ nó cũng có hai nghĩa một nó là một đơn vị chỉ thời gian à, còn cái nghĩa thứ hai nó là con số thì trong trường hợp mình nói về ngày sẽ là phất à, thì phải nói đó là con số còn cái đơn vị chỉ thời gian là sao thì đức phần ngày dạy rằng ngày ngày dạy rằng giả định như có một cái thùng cái thùng cổ thùng gỗ ừ, đựng đầy hột mè ừ, thùng gỗ đó mỗi cạnh là là bao nhiêu đó à, tùy chỗ tại tại sao tôi không tôi không dám nói rõ bởi vì tùy cái bản dịch đúng không thì mình giả định là một cái thùng gỗ đó mỗi cạnh nó là là một cây số đi thì mỗi một trăm năm có người lấy ra một hạt mà lấy chừng nào mà nó hết cái thùng gỗ đó thì mới kể là một áp tăng kỳ mà đơn vị thời gian hiểu ok rồi xong Dạ vâng. Dạ, thưa sư câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư cho con hỏi, hữu trong tản mạng hữu tác phẩm chuyện phím thầy tu có nghĩa là gì ạ? À? Con kính cảm ơn sư. <laughs> hữu đây có nghĩa là ăn co, là vida, là ghen. Hữu là thêm một lần nữa. Ừ. Ví dụ như trong lão tử có câu là huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn chữ hữu là một lần nữa ừ, chỉ vậy thôi right. tào lá tào lá <laughs> dạ thưa sư câu hỏi tiếp theo thưa sư giữ bát quan trai giữ giới bát quan trai là mình ăn một cử trước ngọ sau đó không ăn nữa chỉ uống nước lọc nếu cần thiết nhưng khi bệnh mình dùng nước trái cây ngũ cốc nhưng không bệnh mình uống nước đường có phạm giới không ạ à? tôi biết tôi nói cái này sẽ va vấp va vấp ở ờ, những cái chống đối nhưng mà tôi cũng nói thiệt là đường trong gai hoàng pháp nó trong gai lắm cho nên phải chịu thôi không đó là đa phần đa phần người Việt Nam hiểu vừa hiểu sai mà vừa hiểu cạn cái bác quan trai cái lý tưởng của bác quan trai là cái gì không phải là con số 8 không phải là tám cái học giới không phải mà bác quan trai nó là cái cái cái cái phương thức mà thu thúc kiểm soát chế ngự sáu căn để nhớ cái đó chứ không phải là mình mình như em bé học lớp 2 cứ giữ đúng tám điều đó thì tôi đó tôi có gặp rồi tôi có gặp người hiểu vậy đó hiểu vậy hiểu là bác quan mà giữ của số 8 ví dụ như là không được nghe nhạc nhưng mà mình coi phim được đó hoặc là mình à, mình không mình mình không ăn chiều không xài mỹ phẩm không đeo nữ trang nhưng mà mình có thể cầm phone mình chat mình đọc tin tức rồi mình alo mình viết tin nhắn được cái đó theo tôi đó, nó là sai sai sai nghĩa là gì ở à, đây mình hoàn toàn mình không hiểu tại sao mà Phật dạy mình không ăn chịu mình hoàn toàn không hiểu mình cũng hiểu tại sao mà Phật cấm mình không thưởng thức ca múa nhạc kịch mình cũng hiểu tại sao mà Phật dạy mình không cái không cái xài nữ trang mỹ phẩm hương liệu mình cũng chẳng hiểu vì sao mà Phật cấm mình xài giường cao chiếu rộng mình hoàn toàn mình thì như một đứa bé còn nằm ngửa cú bình này mình không hiểu cho nên mình cứ hiểu y chang ngày không cho gì mình đánh là sai nó là hiểu vừa nó vừa cạn mà nó vừa buồn cười lắm ừ mà nó như thế này tại sao ngày cấm không cho ăn chiều bởi vì nếu mà nói trên cái nhu cầu của cơ thể đó, thì một bữa ăn trưa đàng hoàng đủ rồi ăn thêm thì chỉ có dư thôi chỉ có hại sức khỏe thôi đó, nhớ cái đó cái điều thứ hai mất thời gian hãy có thêm bữa ăn mà nó đã ra một tỷ cái hệ lụy hả mình ăn thế nào cũng phải có mời người khác ăn mà hãy coi ăn là có mua sắm có chuẩn bị có chế biến rồi có rửa ra nồi niêu ô một bữa ăn thì thật ra mình ăn mình chỉ mất có 15 phút rồi nhưng mà để chuẩn bị trước và chuẩn bị sau đó cái hệ lụy nó mới mất khoảng tầm tầm là cũng phải là một hai tiếng đồng hồ Đâu chưa kể tốn kém rồi hôi hám khói lửa mùi màng phiền phức đâu cho nên cái chỉ riêng với anh chịu nó vừa kích thích phiền não mà vừa tiêu phí thời gian mà làm tổn hại sức khỏe mà vô vàng những hệ lụy khác kể không hết không xiết hương liệu mỹ phẩm nữ trang các cái thì hạn chế cái chuyện là kích thích phiền não và đồng thời tiêu phí thời gian và dùng thời gian đó để mà học đạo để mà thiền định đó cái bác quan hiểu vậy đó à, một là tránh cái gì tránh hai điều căn bản một là kích thích phiền não không? hai đó là tiêu phí thời gian và thời gian dùng để làm cái gì để mà trao dồi pháp học pháp học thì hiểu như vậy đó thì tám cái bác quan nó mới có ý nghĩa chứ còn tám bác quan mình hiểu thì nghĩa trẻ con bú bình nghĩa là tôi không có phạm đúng chắc tám điều đó thôi à, tôi không ăn chiều tôi ăn đúng cái giờ hãy mà sau 15 phút là phạm tôi lum theo tôi thì không Ui, tôi chịu trách nhiệm câu nói này nếu là tôi quý vị hỏi tôi tôi nói thẳng à có một bữa ăn tránh thật đàng hoàng một bữa thôi nha bữa tránh đàng hoàng thì một giờ một rưỡi quý hỏi tôi, tôi vẫn cầu gì ăn mà quý vị hứa tôi chuyện một lần rồi thế nha chứ còn chiều cái đó xưa cho con ăn thêm là không được nếu một gì đúng là một lòng tu một lần thôi nha một lần tại trưa quý vị trễ phải không đúng. mà tại sao trong kinh có quy định buổi trưa là bởi vì buổi trưa là phần giữa của ngày bởi vì nó nó nó, nó, nó, nó sớm quá đó thì cái thời gian mình nhịn đói nó sẽ ngắn lại mà trễ quá đó mình sẽ đi ngủ với một cái bụng đầy mà trong thiền viện Kalama mình có cái câu này tôi đã đặt thở ghi rồi hãy thức với tâm rỗng và hãy ngủ với bụng trống cái đó phải tôi mà đó là mấy cái, cái tiêu chuẩn của mấy thiền viện Hàn Quốc ừ, họ có ghi câu đó hãy ngủ hãy, hãy thức với tâm rỗng và hãy ngủ với cái bụng trống có nghĩa thức với tâm rỗng nghĩa là không hờn giận không thương thích không toan tính không nhỏ mọn không tỉ hiền được gọi là thức với tâm rỗng và hãy ngủ bụng trống có nghĩa là buổi chiều là mình à, tuy nhiên nếu mà mình là người bị tiểu đường mình là người bị vấn đề bao tử hoặc là một vấn đề bla bla bla bla, bla nào đó về sức khỏe mà cần phải có cái gì đó mà đã lắp vào bụng thì trong trường hợp đó mình có thể linh động nhưng mà chính mình chính mình chứ không ai mà mà mà biết hết chính mình lúc mình đưa một cái gì đó vào mồm của mình thì mình biết đây là một trăm phần trăm nó là thuốc chứ nó phải là hưởng thụ mà nó chỉ cái nghĩa trị liệu chứ không phải là hưởng thụ chính mình biết còn nếu mình đưa vào mà lúc mình mình, mình tự mình mình dối mà mình nói đây là, là trị liệu nhưng mà chính mình biết là hưởng thụ thì là, cái bác quan mình không có tròn và mình cũng có lỗi gì với phật hết á. nhiều người đi gạt nó là lỗi phật không mà mình có lỗi gì ngã hết với mình ừ. cái giới mình giữ không tròn thì mình lỗi với mình chứ mình không có liên quan gì đừng có đi gạt người ta đó là lỗi với phật với tao mà dẹp dẹp dẹp dẹp tào lao phật nào hết không có cái vụ thì mình không liên quan tới ngày bây giờ mình có tu không tu mắc mới ngã rồi bây giờ mình đem cả họ ra mình giết lấy máu mình mình rửa tượng phật phật cũng được gì mà bây giờ mà mà mình có đốt chùa phá tượng phật cũng bị mất gì cái tránh là mình nha cái tránh là mình cái tránh đó là nếu mà mình pháp học của mình học mình học gì không học không tới thì mình bu sự là tà kiến ngộ nhận điên đảo ráng chịu pháp hành mình hành sai hành tật ngộ nhận thì cái đó là phần của mình à, thì cái ráng chịu nha thì ok cái giới ăn chiều phải nhớ như vậy nghĩa là giới ăn chiều nói riêng và bác quan trai nói chung là một là kích thích phiền não hai là tiêu phí thời gian mình giữ để mình tránh hai chuyện đó và cái trường hợp thứ ba là gieo cái nghiệp xấu thì như sát sanh là gieo nghiệp xấu trọng cấp gieo nghiệp xấu có những cái giới là mình hành à, mình giữ để mình tránh nghiệp xấu còn tối thiểu có những giới nó bản thân nó không có ra nghiệp sâu thì tối thiểu nó cũng là kích thích phiền não và tiêu phí thời gian ha hỏi câu khác dạ dạ con xin hãy tiếp cái câu này đó sư là sư nói như vậy thì cái vấn đề ừ. mà cái ừ. thời gian mà ngọ đó sư mình cũng không cần phải ừ. chính xác ngay trước ngọ phải đúng. không sư dạ vâng. chính xác đúng đúng nhưng ờ, mà có dạ. điều thầy nhớ cái này hồi nãy tôi có giải thích rồi có nghĩa là tại sao mà nó xưa nay 26 thế kỷ mà ai ai cũng đồng ý là nó có cái mắc móc giờ hồi nãy có nói rồi bởi vì nếu mà không có một cái mốc giờ tượng trưng á, thì nó loạn hiểu hiểu chứ loạn không những đứa thì 9 giờ nó ăn đứa 12 giờ nó ăn đứa 4 giờ nó ăn thì coi như nó loạn bắt buộc phải quy định nè nhớ nha giữa ngày mà nãy tôi có giải thích lý do tại sao có giữa ngày nữa bởi vì khi mình ăn giữa ngày như vậy thì cái thời gian mình chịu đựng cái bao tử mình đó, nó ok hơn còn đằng này tự nhiên mình ăn trễ quá thì mình sẽ ngủ với cái bụng nặng hoặc mình ăn sớm quá 8 giờ là mình đã ăn rồi thì coi như là, nó sẽ đói sớm cho nên người ta lấy cái mắt giữa là đúng nhất còn cái chuyện mà bên hán tạng mà nói rằng là chư phật ăn bữa trưa ngạ quỷ ăn bữa tối tôi xin khẳng định đó là tào lao đó là tào lao nó không có khoa học gì hết mà cái khoa học đây là mình ăn vào cái lúc đó là mình mình cái tính chính xác ngày là gì ngày là cái thời điểm cái thời gian mình hoạt động mạnh nhất thì cái giờ trưa cái giờ ngọ là nó nằm mà nó, nó là cái đồng gánh cái gánh hai đầu tức là buổi sáng là mình cũng đã làm việc hết nửa ngày và sau cái nửa ngày đó mình lại tiếp tục mình hoạt động thêm nửa ngày nữa như vậy thì cái giờ ngọ là cái giờ chuẩn nhất lý tưởng nhất để mà ăn đó là cái thứ nhất cái thứ hai là ăn vào thời điểm đó là để bảo đảm rằng tối nay là bụng mình ok chứ nếu mà ăn trễ chút là tối nay ngủ nó nặng mà ăn sớm là tối nay ngủ bụng nó đói trời trào máu cho nên ăn cái giờ đó là giờ chuẩn phải nói như vậy là giờ chuẩn và thứ ba là và ăn vào cái giờ đó cái đi tìm thực phẩm đó, cái giờ giấc cũng hợp lý nè còn nếu mình ăn trễ quá đó, thì cũng mệt mà đi sớm quá cũng mệt cho nên tìm thực phẩm đó, là tìm à, nghe lấy cái giờ trưa làm giờ chuẩn là đi bác tiện nhất ừ. nó, nó, nó tới một ngàn lý do càng nói là càng tới cái cái giờ trưa là giờ chuẩn nhất tuy nhiên chuẩn nhất không có nghĩa là tật là chết khi mình hiểu tặc là chết thì lúc này là là là lâm ra nó bậy thì nó hiểu không ta dạ lại là giới cấm thủ nó tự trưng thôi à để cho nó đừng có loạn nhưng mà khi mình ôm khư khư mình mình mình ôm khư khư mà nó đúng 12 ngoài sau 12 của là là, là là là phá giới là đức giới là phạm giới mà ăn nghĩa là thà chết chứ tôi không ăn vậy tâm đó nó bảy thành thế giới cấm thủ giới cấm thủ nha ok dạ, là, vâng, dạ, là, vâng. dạ, dạ. dạ. dạ. dạ. dạ. sư dạ. dạ. dạ. dạ. dạ. dạ. dạ. Dạ thưa sư, trong cuộc sống hàng ngày con thường xuyên bị dính mắc và có tâm sân khi gặp hai thứ là mùi thuốc lá và tiếng ồn karaoke. Khi đó con cảm thấy rất khó để tập trung quay lại hơi thở và rất khó để quan sát. Xin sư chỉ dạy cho con cách quán chiếu để con giảm bớt sân hận. Con kính cảm ơn sư. À, mở mở mở mở trung bộ kinh trung bộ kinh nghe không trung bộ kinh trung bộ kinh mà cái bài kinh thứ hai đó bài, gì đó, bài nhất thiết là hoặc trong đó đức phật dạy rất rõ còn dạy rất rõ những điều phật tử việt nam bị một cái bệnh cực nặng đó là bệnh sợ kinh cắn này người ta sợ mũi sợ rắn sợ ma sợ chuột sợ dán nhưng mà phật tử việt nam có một cái bệnh mà chỉ có trời cứu đó bệnh sợ kinh cắn có nghĩa là không dám xem kinh sợ kinh cắn này chứ cái trong trong trong mùa kinh đó, cái bài số 2 ngày giải rất rõ nó là con đường hành trì đối đối diện cái phiền não ấy nó có bảy cách đừng có bắt trước người ta mà mà tu mình phải nhẫn con tu mình tu là mình thầy dạy con nhớ nha tới chết mình nhớ tu một chữ là chữ nhẫn ráng gồng còn có ông thì con nhớ là thầy mình là phải quán chiếu không trật lắc nếu mình dạy mình dạy kiểu đóng khung nghĩa là tôi khẳng định nó là trật bởi vì sao vì chính ở trong bài căn bản pháp môn này đức phật ngày dạy có 7 số 7 seven không bảy cách để mà đối phó phiền não trong đó ngày này có trường hợp đứng yên lại nhìn thẳng vào nó đó là trường hợp là trường hợp quán chiếu có trường hợp không nói gì hết gông mình chịu đựng có trường hợp tránh sang đường khác mà đi tránh sang đường khác mà đi thì có trường hợp hiểu thấu vấn đề thì tự nó mất hiểu hiểu thấu vấn đề thì tự nó mất ví dụ như mình ban đêm mở cửa mình thấy cục tù lâu biết cái gì sợ ấn gần bên lên ồ oh, đó là cái cái thùng chiều tưới cây quên dẹp khi mình hiểu thấu vấn đề mình sẽ không có sợ thì ở đây cũng vậy có những cái mình sợ mình giận mình khó chịu khi mình chịu khó mình suy nghĩ tới nơi thì nó sẽ hết à, như vậy thì có bảy cách có trường hợp mình phải tránh qua một bên để mà tìm đường lầm mà đi có trường hợp phải hiểu thấu vấn đề có trường hợp phải trăng mình chịu đựng có trường hợp phải là phát triển một thiện pháp mà mang cái, cái ý nghĩa đối lập ví dụ như mình bị năm truyền cá hay là ba cái tài tư duy thì đúng phải tu tập bốn niệm xứ bát chánh đạo hay là um, thất giác chi nhớ cái đó nó có bảy cách thì như vậy không phải trường hợp nào mình cũng đương đầu đối diện trân mình chịu đựng mà có trường hợp phải tránh đây tôi quay lại câu hỏi nếu mà mình có thể thu xếp mình có một không gian khác mà nó không có khối thuốc không có tiếng ồn thì mình có thu xếp được hay không tôi hỏi câu đó làm cái tại vì người hỏi tôi không thấy mặt đó cho nên tôi không biết là ừ, họ có thu xếp để mà né được hay không nếu mà thu xếp né được thì nên né và nên nhớ thân người khó được mà cái kiếp người nó mong manh đừng có vì một cái lý do rùi bu kiến cắn nào đó mà ráng đánh ná lại để mà ở một cái chỗ không ra gì rồi tu tập khó khăn thì tôi xin thành thật chia buồn cùng tan quyến tôi có gặp người đó rồi tôi gặp nhiều lắm tức là thân người thì khó được chánh pháp có gặp mà lại có cái cái lòng tu nữa chứ à, mà lại có dấu hiệu là, là tiến bộ nữa chứ mà tất cả họ bỏ hết họ chỉ vì Ừ, kệ cái rác ờ, bỏ đi cũng kỳ chỉ vì cái chữ kỳ của đời họ trở thành thành có đống phân mà mắc mưa ừ trở thành đống phân mắc mưa kỳ gọi là sợ người ta nói à, đi về bà xã bà buồn đi về ông xã buồn đi về mấy đứa nhỏ buồn gọi là phải ở lại coi chừng mấy đứa cháu nội cháu ngoại bởi vì tụi nó cũng thương mến tay mến chân nó nhờ lại câu tụi nó dùm rất cuộc đối với những người đó tôi nói thật tôi nhìn thấy giống giống tôi nhìn cũng thú tất nhiên là cứu không được nữa tôi biết tôi nói này rất nặng mà tôi vẫn phải nói tôi nhìn nó như nhìn không thấu có nghĩa là cứu được nữa tại vì Phật pháp khó gặp thân người khó được mà vẫn tìm cách mà nắng ná thì cái này là anh nó còn phải trong mắt tôi anh mà cái con gì đó. bởi vì anh nói anh tin mà anh không tin mà nếu anh tin anh đi chết ráng chịu ok trên một là thu xếp né còn nếu không thu xếp được thì hạn chế có cái cách nào để bớt cái khẩu thuốc bớt tiếng ồn hay không có không chứ còn đằng này hỏi chung chung thì rồi cuối cùng mình né không được bớt không được thì mình mới tính tiếp đánh ba cái quán chiếu vậy đó thôi bây giờ nó thuốc mình hút luôn cho tự nó không khó chịu nó hát karaoke mà mình thấy khó mình ra mình nói mình đề nghị nó hát bolero bị tôi có thích cha cha tango bossa ok ờ, nhưng mà này cái tôi nói vậy có lẽ đứa nào thông minh nó hiểu ok Đây. dạ hỏi tiếp vâng, dạ. dạ vâng dạ thưa sư câu hỏi tiếp theo biết là không nên tham ái nhưng nếu lỡ con thích một vị sư thật nhiều thì phải làm sao để từ bỏ sự mong nhớ về người ấy? Quả báo của việc phá một người tu tập là gì? Dạ, chúng con trì ân sư. Xét về mặt xã hội, xét về mặt giới luật thì thương ai đó từ thầy chùa, du đảng, tổng thống và linh mục cũng có tội. Xét về pháp luật, xét về giới luật thì Nhưng mà xét về cái mặt giáo pháp tinh thần giáo pháp nói chung thì từ thương con chó cho đến thương một, một ông vua đều có lỗi bởi vì mình thương mình thích là mình đã có lỗi lỗi với ai lỗi với mình yeah mình có lỗi với mình khi mình thương là mình ghét một người nào đó một vật đó là mình đã có lỗi đầu tiên mình có lỗi với mình trước khi ta thương một người nào đó một vật nào đó hoặc là ta ghét một người nào đó một vật nào đó là chuyện đầu tiên là ta đã có lỗi với mình với mình tự mình đưa vào đưa mình á vào một cái cõi khổ một cảnh khổ Đấy không? thì trên đời không mai thương mình bằng mình hết thì nếu mà mình ờ, không hiểu được chuyện đó mà vẫn tiếp tục thích và ghét một người một vật thì mình ráng chịu ở đây không có sư sải đừng có đem sư bà nhưng mà cứ nhớ là, là khi ta thích hay ghét một người một vật thì cái chuyện đầu tiên là ta đang ngược đãi bản thân tự đưa mình vào một cái khổ hết câu đó là cái gì đó thôi Dạ vâng, câu cái phần thứ hai của câu hỏi đó sư là quả ừ. báo của sự à, phá một người tu tập là gì? Rồi, rồi nghe rồi nghe. Nói như thế này mà hình là, là tôi tôi không phải tôi quên cái phần sau bởi vì nếu mà, mà mình chỉ đơn giản là thương thôi đó thì mình có lỗi với bản thân. Còn mình cố ý mà mình phá lúc đó là phải thương đó là mình ghét người ta mình mới phá, hiểu không? khi mà mình có lòng mà mình phá có cái chữ động từ phá ở đây nha động từ phá dạ mà mình mình cố ý mình phá thì là, là là sao đó là phá đạo phá người thành đạo thì tôi kể ngang chuyện thôi kể ngang chuyện thôi là đời Phật ca diếp có một đôi bạn thân nhau lắm thân nhau lắm hai ông Việt Nam thân quý nhau lắm thì tôi đặt tên là ông A ông B thì ông A bữa đó ngày bắt quan ông thọ bắt quan trai còn ông B thì ông có thọ tên ông thăm A à, thì ông a ông a và ông b ông thì thọ bắt quan ông không thọ thì cái ông mà thọ bắt quan trong sạch tới ông thăm ông kia ông kia mà ông ăn ăn xoài xoài chín mà buổi chiều thì cái ông mà bắt quan trai ông mới nói là nay tôi không ăn cảm ơn thì ông kia ông cách ông ép ông, ông, ông, ra vẻ giận dỗi rồi ông mời mọc thuyết phục cũng làm đủ cách rồi xong rồi ông gọn ép ông thồn giọng ông nhét ông cán ông này mà cuối cùng này ép này ăn với cái ông là ý ông là công việc họ lúc đầu đừng có cái lòng thương bạn thì sợ ngon lắm nhưng mà sao nó có ý nghịch ý nghịch ờ, thì đặt giới hạn gì tôi dọn còn có, có, có bị nuốt không dạng vậy đó thì ông chết rồi đó. thì trong cái cái ý cái thiện chí ban đầu ý tốt ban đầu là mời bạn ăn trái xoài ngon lúc là tâm lành nhưng mà có cái lúc ý nghịch mày giữ giới có ép mà con mày giữ nổi không đó là ý ác đấy thì khi mà cái ác cái thiện đó mà nó trộn nữa nó đẩy cho cả vào một cái cảnh giới là đặc biệt đó là cái cảnh giới là quê ma ni cắt quê ừ, ma ni cắt thì ta có nghĩa là cảnh giới gọi là á á á thiên cái chữ này dịch tắt dịch dịch cho nó, nó gần tiếng Việt Nam chỉ là á thiên á giống như á hậu hoa hậu là người đẹp nhất còn á hậu là chỉ thua hoa hậu thôi ừ. còn á thiên này có nghĩa là dưới chữ thiên bạc mà Wemanica là gì Ma nó từ chữ Wemana nghĩa là cung điện Wemanica là ngạ quỷ mà có cung điện riêng có nghĩa là tùy người có có người sanh vào đây là xưa đêm sướng ngày khổ ban đêm thì gì, gì sống như tiên mà ban ngày sống như là địa ngục vậy đó rồi có người thì ngày sướng ngày khổ có người thì từng sướng từng khổ có người tháng sướng tháng khổ có người thì một quý sướng quý khổ có người thì 6 tháng sướng người 6 tháng khổ có người thì một năm sướng người năm khổ người 3 năm người 8 năm người 10 năm thì tùy nhớ nha ừ. nói chung cứ sướng khổ chen nhau vậy đó. lúc làm tiên lúc làm quỷ thì cái ông việt nam này do cái cái, cái lòng ông lúc đầu ông mời bạn này ăn trái ngon thì ông được sanh vào cái cảnh giới này ông làm chủ nguyên một cái vườn xoài ngon thơm lắm thơm lắm đẹp lắm ừ, đẹp nhưng mà do cái tâm mà, mà mình muốn người ta phá giới thì ông phải chịu cái quả nghĩa là ngoài cái giờ mà ông hưởng lạc như là một vị trời thì ông phải chịu lửa nó đốt rồi côn trùng chích châm đau đớn quằn quại máu me lầy lụa vậy đó không có nhiều cứ 12 ờ, ờ, tiếng sướng 12 sướng 12 tiếng khổ hoặc ngày sướng ngày khổ từng sướng từng khổ vậy đó thì nếu mà có cái lòng phá đó thì nó như vậy còn nếu mình chỉ đơn giản mình thương ta thôi mà không có động tay động chân gì hết thì chuyện đầu tiên là mình có lỗi với mình chỉ vậy thôi tức là mình tự mình chuốc khổ mà không hẳn phải thương ghét khi mình ghét một người một vật là chỉ đầu tiên là mình đang ngừng đại bản thân bởi vì khi mà ta ghét một người á ta mong người đó bị nạn á, là cũng giống như là mình uống thuốc độc mà mong cho người ta chết vậy đó có nghĩa là cái người khác họ có chết hay không thì chưa biết mình chỉ đầu tiên là mình uống và mình đi trước rồi đó đúng không đây cũng vậy khi mình thương mình ghét một người thì chuyện đầu tiên mình chuốc họa là chuốc cho mình trước có thể ừ. ok xong dạ chúng con tri ân sư dạ còn 5 phút nữa con xin nêu câu hỏi cuối cùng thưa sư dạ dạ con được biết đến sư qua một sư cô sau đó con nghe pháp của sư mỗi ngày từng chữ thật sâu sắc chẳng bỏ qua đặc biệt chí nguyện xuất gia của con càng thôi thúc hơn một ngày nào đó được gặp sư đâu đó phía xa, con chỉ mong quỳ xuống đất kính lạy sư. Và sư cho con hỏi, trung tâm Kalama có nhận nữ xuất gia làm tu nữ không? Nếu có, con cần học và chuẩn bị gì? Nếu không được xuất gia ở Việt Nam, vậy con muốn qua đó học hay tham gia tất cả các khóa tu thì liên hệ ai chỉ dẫn vì con chưa được đi nước ngoài bao giờ câu đó là chỉ có 3 giây thôi thứ nhất đừng bao giờ mà hồn nhiên thơ ngây dại dột thiện cận nông nổi mà có ý về Calama vì Calama nó chỉ là cái chỗ ở cho hành giả bốn phương về tu thiền thôi và Calama không có đi theo một cái truyền thống nào hết lúc mà thì thì mời bên Pa Ao lúc thì mời bên Upanita lúc mời bên Mô Cốc lúc thì mời bên Chăm Nhai Mahasi về giảng và mỗi một cái lớp mỗi một khóa tu mẹ mình thỉnh các vị dạy cho mình một đề mục niệm Phật niệm từ tâm niệm bất tịnh niệm thở niệm tự quay nghi lúc thì chỉ lúc thì quát không ờ, và Kalama được xây dựng với cái mục đích là tạo điều kiện tốt nhất từ ăn ở vệ sinh mà chỗ đó rất là mát cho bà con hành giả muôn phương chứ còn nếu mà con có ý muốn học hành gì đó thì một tỷ cái địa chỉ tại miến điện chứ không nhất thiết về nghề về Calama phải là cái chỗ đào tạo Calama là cái chỗ để dành cho hành giả về tu tập với sự hướng dẫn của các thiền sư miến điện và Thái Lan mà Thái Lan là cái dòng thiền à, A chân cha và A chân đép thôi nha mình mình Thái Lan mình mình đã dự trù mình thỉnh hai cái dòng thiền đó ừ còn còn miếng điện thì bao la miếng điện có nhiều dòng thiền dòng thiền upakin dòng thiền đến ca dòng thiền mô cốc mahasi Upanita, paao sumin à, thay ngu à, mình thính rồi đó chứ còn Kalaman phải là cái chục cái chùa để mà bà con vậy nó ở thì nó có nha cái đó. có. còn muốn tu học thì bà con có thể uh, rà soát trên internet là vô số và đặc biệt thì cái cái địa chỉ email là kalamathoyacenter@gmail.com không và có quý vị đó thì bà con sẽ nhận được vô số câu trả lời ngon lành ờ, cho cái chí nguyện chúc bà con ngày vui dạ vâng chúng con tri ân sư ừ, quên nữa trong thời gian ờ, thời gian có lớp học á lớp học bên ờ, bên bên thụy sĩ nè là như mình chỉ mất có chủ nhật cơ phải không ạ? Dạ, hình như sư có, ờ, lớp bên Đan Mạch gì nữa phải không sư? Ngày 2, coi lịch chúng tôi ngày 2 tới 12 đó là 10 ngày. À, rồi trong 10 ngày đó nếu có có cái ngày chủ nhật thì mình dẹp. Rồi sao chúng tôi qua Đan Mạch 3 ngày thì chắc chắn nếu có cũng dẹp luôn. Thì ờ, tới ngày 20 đó từ từ ngày 20 đó đi là là, là là tạm thời là rảnh đó từ 20 đến đi là rảnh 20 tới 11 là rảnh còn từ ngày 2 đến ngày 20 là bận tức là chủ nhật chỉ thứ hai dẹp hết dạ, xong vâng. chỉ nhiêu với 20 ngày 20 ngày tháng 11 20 ngày đầu tiên tháng 11 dạ vâng. nhưng mà còn cái phần mà miếng điện mà lúc đầu sư nói đó sư sư có nói lại một dạ. lần nữa cho mọi người không tại vì nãy có nghĩa là cái trước này giờ đó, là sư. từ bây giờ chưa có biết ngày mà chỉ báo cho bà con biết để ai cũng cái ý á, thì thì nên tự ra ra lịch ra lịch của mình xem từ ngày 20 tháng 11 cho đến ngày 30 tháng 12 đó mình ra coi mình có rảnh hay không nếu mà mình thấy mình thời gian mình mà rảnh á thì làm ơn liên lạc với chúng tôi còn nếu mà bà con thấy bà con không rảnh còn là dư bà con rảnh là rảnh được chỉ ba bốn ngày thôi không có bàn còn nếu mà bà con nào thấy mình thời gian nó mình rảnh thì làm ơn liên lạc với chúng tôi Ờ, liên lạc với chúng tôi thì chúng ta sẽ gặp nhau tại phi trường Mandalay để mà ừ, về Calama và đây là một cái nhân viên rất là lớn sau 3 năm trời chúng tôi mới trở lại và bây giờ trở lại Calama trong một hình hài nó cực kỳ tức là ngày đi Calama chưa thôi nôi mà trở về Calama đã ờ, coi như đã biết đi biết chạy đó dạ quá cũng dạ vui cũng lâu dạ rồi mong gặp lại dạ. con mong có một dạ. ngày là tôi ngồi tại Calama tôi giảng chứ không phải ngồi tại Thụy Sĩ Dạ, dạ chúng con kính tri ân sư và chúng con kính chúc dạ. sức khỏe dạ rồi hẹn dạ. tuần sau dạ chúng con hẹn sư tuần dạ. sau kính tri ân sư ạ dạ